Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn game Jelly Jump là game kẹo nhảy Nhiệm vụ các bạn trong game này rất đơn giản, đó chính là đưa được viên kẹo này qua được các cái tấm gỗ đang đóng vào này như này Chỉ có như vậy thôi Để xin sự nhanh tay của các bạn Còn một cái đầu nữa, nhanh quá cũng không ổn À, tôi đã chết rồi khi qua game các bạn sẽ có những số điểm những số điểm này các bạn có thể dùng để mua những hình dạng khác của viên kẹo lấy điểm rồi. vậy các bạn ăn hai cà phê nước như thế để có được điểm mua cà phê kẹo hình vẽ rất là nhiều ngộ nghĩnh tôi sẽ cho các bạn xem cuộc chơi game này khá là hay cao thủ mất rồi 27 điểm 28 à chưa sai lầm sai lầm của tôi đã phải trả giá rồi đây như là tôi cho các bạn xem có rất nhiều hình dạng tôi sẽ mở thêm một hình dạng nữa đi bây giờ hình dạng gì này một con bò nhìn khá thú vị nếu bạn dí vào đây à không ồ con bò đập đầu xuống đất đây là <laughs> kiểu ngã sấp vật lờ đã được nó như về bình thường rồi 20 điểm à chết tôi nhảy sớm quá à, chết rồi nếu như các bạn dí vào đây các bạn sẽ được lên luôn tầng 10 không cần phải chơi được. cả nhưng tôi không thích như vậy chơi như vậy không hay chết rồi nhảy sớm quá bắt kịp ăn sớm à chết rồi như vậy hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn xong trò Jelly Jump kiểu nhảy. Nếu như thấy hay thì hãy like và subscribe cho tôi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo